đây các bạn xe này lúc ông anh mình mua giá của nó là 19 triệu 500 Đấy, các bạn có thể nhìn qua sơ qua trong màn ảnh thì các bạn có thể thấy được chiếc xe Đấy, ông anh mình hiện nay đã chạy được 1.000 cây số và hiện nay nó đã hiện lên là 2.000 cây lúc ông anh mình mua thì nó khoảng 1.000 cây thôi đó, xe này được gọi là xe second hand đã qua sử dụng nhưng mà còn rất mới giá bán 19 triệu 500 không cần trả giá không bớt Đó. bạn thấy không nó gần như là hoàn toàn là mới 98 phần trăm Đấy. Đó. thấy chưa nếu các bạn có 20 triệu trong tay thì các bạn có có nên là đắn đo khi mua một chiếc xe như vậy không các bạn các bạn có đắn đo khi so sánh nó với một chiếc xe Honda quay tại vì phiên bản này là phiên bản ERC 115 Đấy, và là FI luôn à, bánh mâm bánh căm nó khác bánh mâm Đấy. thì giá 19 triệu 500 quá hợp lý quá vừa túi tiền thì móc tiền ra múc nó về <laughs> đem nó về thôi đúng không các bạn à, chạy rất là ngon rất là bốc à, các bạn thấy không 115 cm khối Đấy và mình có nhiệm vụ mình à, rửa mình bảo dưỡng cho ông anh mình cho nó đẹp đẹp chút để cho nó ít bị ít bị hư hao à. đấy mình rửa đấy các bạn anh anh à, ông anh mình cũng kỹ lắm nhưng mà kỹ không bằng mình đâu rồi sau khi đó được 20 triệu trong tay thì mua một chiếc xe vậy quá ưng ý nếu mà trong chính hãng RC phiên bản RC đen nhám nhưng trong giấy tờ là gọi là đen thôi nhưng ở ngoài nó lại đen nhám thì nó tầm giá rơi vào 25 triệu 24 triệu 24 với 25 triệu tùy theo chỗ bạn nơi bạn sinh sống và dạ, chưa dạ, chưa ra giấy tờ bóng biển số nha các bạn bóng biển số nó còn có một chút phí nữa nha phí bóng biển số nữa nha đó. rồi thêm một phí ờ, này phí này với phí này này hai phí thêm hai cái loại này được không nó, nó cũng rơi vào tầm 300k rồi các bạn rồi, 300k rồi bấm biển số nữa thì chạy nếu mà ra biển luôn á thì nhân ờ, người dân mình ở miền Tây á thường hay nói câu là ra biển luôn ra biển trắng luôn á thì nó rơi vào tầm khoảng 25 26 triệu rồi các bạn Đây. 25 26 triệu cái cảng này bữa hổm chở ông anh ông đeo một cái vật đồ chạy đây nè chạy ở phía này nè đây. cho nên mình dán ờ, giả carbon đây các bạn thấy không và xe này cũng có được đi uh, bảo dưỡng uh, ờ, của hãng Yamaha luôn nè nha các bạn à, bảo dưỡng km hiện tại là 500 đã đi bảo dưỡng rồi thì thay nhớ rồi luôn và hiện nay là 3.000 cây nhưng mà 3.000 km tiếp theo thì hả thay nhớt nhưng mà mình ở đây á thì thường thường là mình khoảng chừng uh, ngàn cây là mình thay nhớt rồi nhưng mà xe của ông anh mình thì ông anh không thích bao nhiêu thì tùy ổng còn về thay nhớt thì mình sẽ cho các bạn xem mình sử dụng nhớt gì nha các bạn ở đây mình không có sử dụng nhớt Yamaha đâu và cũng không sử dụng nhớt của hãng Honda luôn nữa mình sẽ sử dụng nhớt của cũng là của của người Việt Nam mình làm nhưng mà nhớt của hãng khác kênh khác rồi giờ tiếp tục mình sẽ cho các bạn xem nha